người càng nóng tính ngoài làm việc làm ăn kiếm tiền còn đáp trả thị phi thế là vừa làm ăn kiếm tiền vừa cả kiếm chuyện tâm trí hoàn toàn không còn chỗ trống nghĩ đến việc xả ly cái tâm vọng niệm nếu ngày ngày nghĩ cách làm ăn kiếm tiền lo cho con cái cái ăn cái mặc lo cho gia đạo đó chỉ là nuôi dưỡng vật chất từ nay muốn có thêm phước báo muốn gia đình thuận hòa ngày ngày bạn dành cho mình 30 phút tu dưỡng tâm qua các giáo pháp đọc sách hay trì kinh đơn giản nghe các thầy trên YouTube nhưng Khải Toàn chân thành khuyên hãy dành ít thời gian để thiền định đây là bước đầu tiên bạn tự gieo nhân lành tự gieo hạt giống quang minh vào chính mình không chỉ cho tâm trí của mình mà cả những người thân thương phương pháp hành thiền Khải Toàn chia sẻ rất đơn giản không cần cầu kỳ hãy ăn mặc thoải mái chọn bất kỳ nơi nào bạn cảm thấy thoải mái nhất xếp chéo chân ngồi kiết già bán kiết già đều có thể được nhắm mắt lại hãy chú ý vào hơi thở thở vào biết mình thở vào thở ra biết mình thở ra ai có thể bắt bảo nguyệt ứng hoặc là đang vào nhau lưng nên thẳng vừa phải giúp khí huyết lưu thông tốt hơn nếu vừa khi nhắm mắt lại tâm của bạn quá nhiều suy nghĩ được gọi là phóng tâm hay là tạp niệm Hãy theo dõi vào nhịp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2 trong suốt buổi thiền. Cuối buổi thiền, trước khi xả thiền, hãy vài hơi thật sâu giúp tống hết uế khí trong buồng phổi. Sau đó, lấy hai tay từ từ ướm lên mắt xoa nhẹ má từ từ mở mắt ra hành động này massage mắt và massage cơ mặt nếu bạn dùng một ly nước mưa vừa hứng xong sẽ có rất nhiều cặn trong ấy để vài tiếng sau phần cặn sẽ lắng xuống phần trong sẽ lên trên mỗi ngày ngồi thiền tiêu cực của bạn lắng xuống phần định tĩnh sẽ dâng lên một ngày là nhân một năm là quả chúc các bạn hành thiền trong an lạc